Bà Thái ông cho biết là thương 3 năm không chợ nhóm chiều Nhà không người ở niệm nhiều Nam Mô Thì ông Sáu chia sẻ cái hạn à, 3 à, năm nước uống không Sáu Trong đạo mình nghe ha Dạ ờ, Lời của ông Bao cho biết là thương 3 năm không chợ nhóm chiều Nhà không người ở niệm nhiều Nam Mô Thay không lấp mà để phơi khô Nằm làng can như củi Không nước mà uống Nam Mô đạo nào Vì ba năm đó nó diễn biến vào cái thời điểm nào ba năm đó chẳng những những cái câu đó ờ, nhắc lại là thương ba năm không chở nhóm chiều nhà không người ở niệm nhiều nam mô thay không lắp rồi để phơi khô không nước mà uống nam mô đạo nào rồi cái đoạn gian khác ông cho biết là hạng tam niên lập trận phi liên tam niên là ba năm hạng tam niên là lập trận phi liên tiêu nhân tiêu vật thanh nghiêm lập đời hạng ba năm này là lập cái trận phi liên này là chỉ phi là tiêu mất phi liên là nóng nảy oi bức là tiêu tiêu tiêu nhân tiêu vật tiêu đời hết để rồi lập lại cái đời thanh nghiêm tánh đức tức là hạng tam niên lập trận phi liêm tiêu nhân tiêu vật lấy thanh nghiêm lập đời lập lại cái đời thanh nghiêm tánh đức và có đoạn gian khác cũng cũng cho biết ba năm nữa ờ, ba năm hạng hán tam niên bi ly ngọc à, hạng hán tam niên bi ly ngọc hạng hán tam niên là ba năm bi ly ngọc là nước mắt chảy đầm đìa thảm khổ lắm đó, ờ, trong ba năm vậy thì ba năm này nó nằm vào đại nạn nào thì ờ, nó nằm vào cái giai đoạn mà từ 20 rồi cho tới ờ, cuối 25 cuối 25 chẳng những 3 năm là 300 giai đoạn 20 cho tới cuối 25 tới đó là nó nằm trong cái giai đoạn này và chẳng những 3 năm hạn hán này mà Đức Thầy còn cho biết là uh, ờ, 5 năm lục ngoạc cơ hàng thử 5 năm lục ngoạc lục 5 năm lục ngoạc lục là 6 ngoạc là tháng tức là 5 năm 6 tháng cơ hàng thử là nghèo đói đó cũng nằm trong từ 20 cho tới và à, cuối 25 năm năm lục mạc cơ hàng thử non lịch đầy mấy rạn tú mi đó ừ. à, thì nó nằm ở trong giai đoạn từ 20 à, cho tới cuối 25 để rồi nó phù hợp cho nó nó cộng nhiều cái thứ để mà tận diệt cái người hung để tuyển chọn là người hiền nó nằm trong cái giai đoạn đó à, từ 20 cho tới cuối 25 ờ, để rồi bắt đầu 26 là mình nói nãy đó là con ngựa là ngon lành rồi có lân có quy có phụng rồi quân thần hội hợp rồi hôm bảy con dê là ờ, còn chỉ còn người hiền thôi người hữu trí thôi và hôm tám hôm chín là thân dậu thì có thể nói là xong tất cả hết có thể nói là y như thượng cổ nhưng mà đặc biệt là ba mươi ba mốt là tức hợi đó là hoàn toàn là đời thượng quân thánh đức ba mươi ba mốt đúng ra cái câu trong bài văn ờ, lộ chúc cơ quyền thầy khẳng định Tức hợi nhị niên giai tiền định Quần lai thượng cổ mới bình niên Tức hợi nhị niên Nhị niên là hai cái năm tức hợi này Giai tiền định Có nghĩa là trời Phật tạo quá nó sắp đặt cái an bài Phải quần lai phải trở lại cái đời thượng cổ Đó là 30 giờ 31 Hoàn toàn là đời thượng cổ Nhưng mà nói lại cho rành Lặp lại một lần nữa để cho mà nắm rõ Cái cơ tận diệt lập đời trở lại là 12 năm Diễn biến 12 năm nhưng mà sáu bảy cái năm đầu từ 20 cho tới cuối 25 là cái cơ tận diệt người hung. Qua 26 ai còn đó là người hiền. Người hiền là bao nhiêu? Ờ, là là là, là 23 đó. Là cơ tận diệt lập rồi trở lại là nhân vật 10 phần 278 đó. Ờ, 278 thì còn 23 tức là 27 rưỡi bình quân 27 rưỡi còn 2 rưỡi. Đức thầy khẳng định Minh Thị ông ba cũng vậy, ông cũng y chang vậy. Ờ, thất phần dư tử thiểu sanh tam phần nhưng mà đặc biệt có cái ông ba đó ông cho biết cái giai đoạn đó, là nhân vật mười hoàng hảo tám đó ông nói phần nào tích thiện để riêng là người cái tu hiền đó phần nào tích thiện để riêng một phần nào khi thánh khi tiên có phần nói đuổi trâu gặp cọp rần rần mười phần thác bảy tám phần người ơi đuổi trâu gặp cọp rần rần mười phần thác bảy tám phần người ơi đuổi trâu là hết cái năm con trâu này đuổi vào năm con cọp đó đuổi trâu gặp cọp đó Ý nghĩa là hết cái năm con trâu 21 đây để bước qua năm con cọp 22 đó là bắt đầu nhân vật mừng phần ờ, hao đủ 78. Không phải trong cái năm 22 con cọp tới mà hao đủ 78 phần trong cái năm 22. Nhưng mà trong cái năm 22 nó diễn biến cho cuối năm 25 năm tỷ đó là đủ 78 phần. Đó, trong cái giai đoạn đó là thương 3 năm không chợ nhóm chiều hạn hán rồi 5 năm lục ngoạc cơ hàng thử 5 năm 6 tháng nghèo đói cả thế giới hết ừ, nó diễn biến kinh hoàng luôn thì ờ, cái cơ tận diệt là nó phải như vậy thôi giờ nó đã đến rồi giờ mình dòm thấy thiên cơ thế giới đã biến chuyển rồi con virus bây giờ đó là thôi Ấn Độ dở trận rồi nó quá xá mỗi ngày chết lên là 4.000 người ờ, rồi cuối cùng là bên ờ, y tế bó tay rồi cho nên rồi mấy dân đó bây giờ hết đường rồi cho nên trở về tâm linh mà lấy <laughs> phân bò với nước tiểu của bò đó quậy trong thùng để mà tha xác bởi vì dân Ấn Độ đó họ kính trọng con bò ờ. cũng như phe hồi giáo mà không ăn thịt heo gì đó dạ, dạ, dạ. còn phe ấn độ kính trọng con bò cho nên cái giới y tế bây giờ dở trận không còn làm cái gì nữa được cho nên họ trở về tâm linh họ cầu ở dưới ờ, trên trước đó để mà tắm cái phân bò và nước tiểu bò vô mình mấy rồi bây giờ chẳng những ấn độ sao bây giờ rồi nó qua tới các nước mình campuchia rồi thái lan rồi ờ, rồi philippines rồi ờ, mấy bây giờ cái tinh mật đó là nó nó trở về đất cũ rồi cái quy đức này tức là trở về vũ hán rồi nhưng mà trung quốc nó giấu dữ lắm trở về vũ hán rồi rồi ờ, mấy bữa rầy đó trời hiện tượng kỳ lạ trung quốc thiên tai mình thấy kinh hoàng luôn mấy bữa trước đó thì khoảng 2 giờ mấy 3 giờ chiều nắng đang tốt lành bỗng nhiên một cơn mưa kéo đến dòng gió không thể tưởng tượng chỉ trong tích tắc năm bảy phút là cái thành phố Vũ Hán chìm trong bóng tối. Và một lát sau cũng năm bảy phút sau là không còn thấy cái thành phố Vũ Hán nữa. Mình nói thiên tai bên Trung Quốc không gì. Mới mới đây không sao? Ở ờ, mới đây nè. Và khoảng chừng từng lễ trở đây nè. Đó là tôi nói cái tin đầu. Cái tin đầu. Nghĩa là nhắc lại là lúc đó là khoảng 2 giờ mấy 3 giờ chiều. Trời đang nắng tốt đẹp lắm. Thì bỗng nhiên có một cơn giông mà tới rồi mưa trút xuống âm mì âm mì nghĩa là giông gió nghĩa là thể nói là hai trăm mấy cây số giờ Trời ơi, nó không kinh hoàng luôn Thì cái thành mưa tại Vũ Hán đó, Cái thành phố Vũ Hán đó là chìm trong bóng tối Một lát sau, năm bảy phút sau là Coi như là không còn thấy cái thành phố Vũ Hán nữa Dân chúng nghĩa là than khóc trên trời Tận thế đã đến nơi Họ họ kêu tận thế đã đến nơi rồi Ngày tận thế đã đến rồi Đó mình nói cái thiên tai ở bên Tàu Tức là Vũ Hán Cách đây khoảng từng lễ Hai ba ngày sau thêm có thiên tai nữa là trời bỗng nhiên sấm sét đầy trời trơn dồn lên là trời đỏ ao hết tia sét á trời đỏ ao hết trơn không có thể tưởng tượng rồi hai ngày sau bắt đầu là mưa đá cho tới nay luôn mưa đá luôn mỗi ngày mưa ba bốn đám mưa đá mà mưa liên tục cho tới mười mấy ngày nay ở Trung Quốc thiên tai nó bị trả cái quả mà quá ác cho nên là phải có trả cái quả nghiệp sáu trong mỗi chuyện bên thầy á có nhắc đến đức thầy nói chừng nào mà chúng sanh chết chôn không kịp thì thầy về ừ. có phải là bệnh dịch này chết chôn kịp thầy về dùng cái lu nước không sao ờ, đúng đó ờ, ờ cái một chuyện đó là thầy nói với ông út bảo út yeah. Dạ. ông út bà quốc á ừ. thì một hôm nọ thầy qua chơi thầy mới cho ông út bảo út biết là sau này tôi sẽ vắng một thời gian rất lâu tất cả tín đồ không ai biết tôi ở đâu hết ừ rồi ờ, nó tới nó lui rồi muốn bổ hỏi bạch thầy chừng nào thầy mới về thầy thầy nói chừng nào chết chung không kịp tôi mới về chết chung không kịp tôi mới về ông út bổ chuẩn bị máy vú để từ cửa ngõ vô tới tổ đình đó cái ngày tôi về đó cái người gánh đuổi máy vú không kịp mà tôi múc nước cho bệnh nhân uống cũng không kịp cuối cùng tôi phải thắm tay tôi rẫy trúng ai mạnh đấy thầy nói vậy chết chung không kịp thầy mới về ừ. Ờ, thì đó là mẫu chuyện thầy cho của út biết còn mẫu chuyện thầy cho ông biện đài biết trên núi tà lơn thầy cũng cho ông đài biết thầy với mặt đó yeah. Dạ. thì cũng ông biện đài hỏi thầy bạch thầy vậy là chừng nào thầy mới về rồi thầy mới trả lời là ngắn gọn lắm bây giờ nước còn lớn còn rồng dân còn gì còn khác qua tháng 5 tháng 6 nước chảy xuôi một chiều dân theo một mái tao về đó, thầy trả lời miệng đài vậy bây giờ nước còn lớn còn rồng dân còn gì còn khác qua tháng 5 tháng 6 nước chảy xuôi một uh, chiều dân theo một mái tao về đó là thầy trả lời miệng đài qua tháng 5 tháng 6 nước chảy xuôi một chiều dân theo mái thầy về ờ, rồi trong cái bài thầy cho rất ông đức bà bốn câu đó chừng nào vết nọ liền giá chủ kia mãn hạn khỉ vào vườn qua ấy là thời đại của ta thầy ra cứu thế mới là hiển vinh chuột kia má hạn chuột nó má hạn rồi thì khỉ là, là, là, là, là vào giường qua thì ấy là thời đại của ta thời ra cứ thế mới là hiến dinh cho nó mình nói sơ vậy thôi ừ. dạ, nhưng mà đặc biệt là ờ, trong cái bài thiên lý ca nhớ thầy trả lời ông biện đài qua tháng 5 tháng 6 nước chảy xuôi một chiều dân theo một mái tao về nếu qua tháng 5 tháng 6 tới tháng 7 tháng 8 phải không à. trong cái bài thiên lý ca nó có một rằng văn thầy cho biết đó gẫm trong lê thứ hằng hà lý rơi chừng nào mới đặng thảnh thơi qua năm tức hợi Phật trời định văn là quan trọng này chim ô đà giữa cầu ngăn chim ô thước quả đen đó chim ô đà giữa cầu ngăn người xưa trở gót cho gần người nay người xưa là thầy người nay là mình đó. nhưng mà người nay là mình đó phải dạng thảo ngay thời gian thầy vắng mặt mình phải dạng thảo ngay trung hiếu dạng tàn thì là thế tạng mặt mày người xưa nhắc lại là thầy cho biết chim ô đà giữa cầu ngăn người xưa trở gót cho gần người nay người nay rồi giảng thảo ngay thì là thấy tạng mặt mày người xưa nếu nó con chim ô nó giữa cầu ngân quyết làm sông cầu đá sông ngân đó, thì phải nói qua cái tích của ngu lan chức nữ ngu lan chức nữ là cung đồng ngọc nữ ở trên cung ngọc hoàng á hai vị này còn thương nhau yêu nhau cho nên ngọc hoàng mới đài ngu lan đầu sông ngân chức nữ cuối sông ngân sông ngân hà đầu sông ngân và cuối sông ngân nhưng mà cái ân huệ của đức ngọc hoàng Hàng năm, cho Ngu Lan và chức nữ gặp nhau một lần. Do con quả đen này cũng ô thước nữa bắt cái cầu đá nơi trong ngăn đó đó. nữa là ý nghĩa cho Ngu Lan đi qua chức nữ đi lại. Cho hai người gặp nhau một lần, hàng năm gặp nhau một lần, ân huệ của Đức Ngọc Hoàng. Mà như vậy thì con chim ô nó giữa cầu ngăn nó bắt cái cầu đá nơi sông ngăn Ngu Lan chức nữ hàng năm gặp nhau một lần, vào ngày nào tháng nào thì trong cái tích lịch sử đó thì vào ngày mùng 7 tháng 7 tức là cái đêm trừ tịch đó, ngày mùng 7 tháng 7 mà đức thầy nẻ trả lời miệng đài đó bây giờ nước còn lớn còn rồng dân còn gì còn khác qua tháng 5 tháng 6 nước giải xuôi một chiều dân theo một máy tàu về sao tháng 7 à à, thì tháng 7 đó mà biết tháng 7 năm nào đây à, thì giờ tháng 7 đó thì bắt đầu mùa thu đó nhưng mà biết tháng 7 của năm nào đây thì à, thì nói chung là à, là là, là, là thì chắc cũng khoảng là 24 quá 24 là năm rồng con rồng năm thìn á thầy đã cho biết là con rồng mới nửa gút nanh con rồng mới nửa gút nanh là mới có nửa năm đó à. mà trong ba tánh thất thanh hải hùng chừng nào thầy lại gia trung thì trong bổn đạo bốn tùng phủ che nhắc lại bốn câu đó con rồng mới nửa gút nanh mà trong ba tánh thất thanh hải hùng chừng nào thầy lại gia trung thì trong bổn đạo bốn tùng phủ che năm con rồng là năm 24 tỷ là 25 đó. Ờ, mình phải ráng chờ đợi mà trước khi ờ, thầy về đó lần thứ nhất đó là thầy về tại tổ đình chừng nào thầy lại gia trung đó gia là nhà trung là giữa nhà giữa tổ đình dạ. thì trong bổn đạo bốn tùng phủ che thầy cho muốn bữa quyết đó thầy về ờ, chư thần dân sổ sách cuốn nào cũng lấy về cận dạ, dạ. Thì coi xong ai là người chân tu, giả tu, thiệt tâm, giả dối gì gì đó đều ghi, chư thần ghi hết. Thầy xem xong rồi thầy niêm phong lợi, thầy nói mốt, tôi xem xong rồi tôi niêm hết lại là không còn tu kịp nữa nghe mốt. Không còn tu kịp nữa. Thầy về đó thì nói chung vắng tắt là 7 ngày, thầy lại phải vắng mặt lại. Vắng mặt lại bảy thầy về 7 ngày rồi thầy phải vắng mặt. Thì... Uh, theo cái mẫu chuyện cũng uh, thầy dẫn ông út bảo uh, ra xa hà tổ đình đó nó dọn nước sau này ờ, nó tới cán ba cái dầu đó. đó thì trong đó thì thầy có cho biết là sau này đó nghĩa là ờ, lửa trên trời cháy xuống dưới ba là một ba tấc đất dưới đất rồi đỏ như gạch còn nước là tới chán ba cây dầu đó nghe múc cây dầu năm đó đốn xuống đo từ mặt đất lên cái chán ba cây dầu đó là 27 mét rưỡi bảy mét rưỡi có sống luôn <laughs> thì ờ, có một đạn thầy dẫn mấy vị đồng đạo mà về ngủ núi ông két đêm đó thầy nói sau này ngồi cái mỏ két này phát nước rửa mặt nước ra nước tẩy trần nước ra nước tẩy trần dân thụ bồ tát chèo thiền bác giải đi rước người hiền nước đó nước lửa nước kia lửa nọ tưng bừng thảm cho thấy sự lễ lừng nặng tay đó là thầy đã khẳng định cho biết rồi, thiên cơ thế giới đà biến chuyển những cái mà tận diệt lập trời trở lại với cháu tôi nói nghe kinh hoàng dữ lắm là ông sĩ giả cũng mô tả là thay nằm làng ca như củi như sông nổi như bèo đó thì mình mấy câu nãy mình nói đó ông ba ông minh thị đó thương ba năm không chở nhóm chiều nhà không người ở nhà không có người ở niệm nhiều nam mô thay không lắp mà để phơi khô không có lắp không có chôn phơi khô nằm trên mặt đất như củi nếu mà trên bờ nằm à, như làm ca như củi như sông nổi như bèo rồi thì nước đâu mà uống nam mô đạo đạo sắp đến đây kinh hoàng lắm Ờ, thiếu phước đức sát gan cũng chảy vì ờ, mình ráng lo ờ, cũng ước mong sao đồng bào dân dân ba tánh trong đất nước Việt Nam này nói chung nói riêng là trong miền Tây Nam Việt của mình đồng bằng sông Cửu Long ráng mà tĩnh tâm để mà tu cũng còn kịp tu nhất kiếp ngộ nhất thời bây giờ mà ừ, à, thì lời là thầy đã minh thị là khẳng định cho biết thầy Lâm Phàm dạy cho mình đó là hành cái đạo mà cư sĩ tại gia tức là cái đạo làm người tức là học Phật tu nhân đó muốn làm tròn nhân đạo phải giữ dạng tứ ân tránh tan nghiệp và chừa thập ác hiếu trung lòng chớ dựa quên sống cho trọn đạo thác lên tiên đài cái đạo hiếu trung mình sống là mình trọn cái đạo hiếu trung là thác là lên tiên đài tức là có mặt trong ngày long qua đại hội trung hiếu dạng tàn muôn dược lành hiếu thuận đứng đầu thầy khẳng định nhân sanh hiếu nghĩa dĩ di tiên con người sanh ra ở đời chỉ có hiếu nghĩa là trước hết chỉ có cái nghĩa hiếu nghĩa là trước hết mình phải hành hành xử tứ ân thì cái thứ ăn cũng dễ thôi ăn của quyền thất tổ ông bà là cái ăn thứ nhất đó của quyền thất tổ ông bà mình thao phượng rồi ờ, ăn đất nước là ăn thứ nhì ăn tam bảo thứ ba đồng bào nhân lại là ăn thứ tư bốn cái ăn đó mình làm tròn rồi thì sẽ có mặt à, tứ ăn đã trả chẳng còn tội căn có mặt trong ngày long qua đại hội ừ. bằng chứng là mình phải giữ trung hiếu đây trung hiếu cho chắc chắn là chắc chắn là gặp mặt thầy diễn kiến thầy trở lại và có mặt trong ngày long qua đại hội với ờ, con theo phụ thêm mấy này ý này quan trọng ha cái thầy nói việc biến chuyển thiên cơ gấp phi chúng sanh hãy gán tu hành ừ. thì cái thời kỳ này ờ, bây giờ đồng đạo mình ta đa số nói bây giờ ăn chay bốn bữa rồi cúng lại hai thời vậy thì cái thời kỳ nó gấp rút mình ăn chay bốn bữa rồi tại vì mình ăn chay bốn bữa là chưa có đoạn tiền tội nghiệp sát sanh ừ. có có kịp với thời kỳ long qua không hay là giờ mình phải ăn chay trường luôn bây giờ ăn chay kỳ còn nhiều lắm nha ông sáu chia sẻ tại gấp rút ông sáu nhấn mạnh chỗ này ha đúng rồi đúng rồi đúng rồi thì uh, cái lời thầy dạy đó là chai bốn bữa ấy là quy tắc của kẻ cùng chỉ dắt chúng sanh bây giờ thầy mới ra đời thời kỳ đó khó khăn là thầy dạy cho mình ăn bốn bữa rồi từ từ tiến lên sáu bữa tám bữa rồi ba tháng ờ, rồi ờ, ăn chay trường luôn thì nào tốt chừng nấy nhưng mà trở lại ăn bốn bữa mà có được có mặt trong ngày long qua đại hội là được mặt thầy thì cũng do cái tâm của mình tu thật tâm ăn bốn bữa cũng được mà nhưng mà phải tu thật tâm cúng lại điều điều rồi tu thật tâm thì cũng sẽ gặp mặt thầy cũng có mặt trong ngày Long qua Đại hội chứ không phải ăn bốn ngày mà mà mà trên trước hay là thầy tổ chê không phải vậy thầy đã dạy mình mà chơi quy tắc ấy là bốn bữa mà nhưng mà do cái tâm tạo của mình tu thật tâm tu ngon lành thì chắc chắn là là à, sẽ diễn kiến thầy sẽ có mặt trong ngày Long qua Đại hội thôi ờ, rồi, ờ, ờ, cúng lại sáng chiều trời ơi cái cúng lại mấy cháu ơi thầy minh thị cho mình biết hết sức là đẹp đẽ ngon lành thầy kêu mình gọi là cúng lại sáng chiều sáng chiều bình đẳng chớ lơi thường hành như vậy nhớ lời đừng sai nó sáng chiều là cúng lại thường hành như vậy nhớ lời đừng sai mà nếu á sớm với chiều mà gắn chí nguyện cầu đó thì sẽ được tà chương dựa kế cháu thấy ngon lành không nội cúng lại sáng chiều không mời được tà chương dựa kế rồi đó tà chương là cái gì theo tôi nghĩ là cái ngai của đức phật tổ cái ngai của đức ngọc hoàng lại được gần bệ ngọc cát lân coi chư quốc tranh giành ngôi báo đội cúng lại sáng chiều thôi chứ đừng có nói tu không cài ờ, cần lại cần quỳ nghe không có được cái ờ. <laughs> đó là những cái hạng ờ, là thầy mà còn phải cúng lại hồi đó thầy tu đình đi dạ. đâu thầy cũng cúng lại nhưng mà thầy cúng lại chẳng qua là làm cái gương cho mình dạ, thôi dạ. người ta chấp vô câu mà tu không lại cần quỳ á chấp câu đó không à bởi vì ông sáu nói câu đó câu đó cho nghe không hiểu tu không cần lại quỳ là khi nào mình đã đắc đạo rồi đó mình không cần lại cần quỳ nữa ngồi đâu cũng sửa vậy thì mới mau rồi trí hiền phải tâm đức chùa lao ra công lộc kỹ thì thao ra vàng hay là tu hành nào lượng bạn trai gì đó vững ờ. <laughs> lượng tâm thanh tịnh là chiều mai cũng gần thầy nói đồ ra không lánh sớm người ta ừ. bố thí trì trai với ấy mà ừ. nhiều sáu nó là đức thầy dạy cơ bản là người mới tu rồi ừ. mà mình tu lâu rồi mình tu lâu rồi phải trường trai lên sáu ờ, trường trai mới có lòng tự bi thì nói gì thì mình dạ. trường trai thực thì nó tốt dạ. cao điểm dạ. nghĩa là ờ, sau này đó là lập cái hội long qua để chọn những đấng tu hành cao công quả Chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị, xứng ngôi. Người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngô phân thứ, gây cuộc hòa bình cho dạng quốc chư bang. Ờ, thì nếu mình ờ, chọn những đấng tu hành cao công quả đó, nếu mà ăn cha trường mình cúng lại nhiều thời, thầy dạy hai thời mình cúng thêm ba thời, bốn thời, năm thời gì đó. Thì đó là những đấng tu hành cao công quả rồi. Để ban cho xứng vị, xứng ngôi. Vậy thôi tu nhiều thì hướng nhiều tu ít hướng ít nhiều chuyện mà mong đó. người tu tỉnh ít nhiều cũng hay cái mẫu chuyện bên này mà cái bà đó bà lúc trước bà ăn chay trường không sao ừ. cái bà này bà lại bà, bà phiên bà nói bà cãi lời thầy cái thầy giảng bốn bữa à lúc giờ bà ăn chay trường cái bà thấy gì mới xuống hỏi đức thầy đức thầy nói thì học thì từ từ lên lớp ừ. ăn chay trường đâu có lỗi đâu ừ. không được thì nó tốt mà học phải lên lớp không ừ. tôi cũng vậy dạ thì cô hỏi ờ, cô kia chứ xuống thầy xuống tới tương sát rồi no rồi hỏi thầy đó thầy gian bốn bữa mà ăn chay trường có lỗi không thầy thầy mới hỏi lại là lúc nhỏ cô mới vô học cô học lớp mấy dạ mới học con học lớp 1 rồi thầy hỏi rồi qua năm sau cô có lên không dạ qua năm sau thì con học phải lên lớp 2 rồi lên lớp 3 lớp 4 lớp 5 thì thầy nói thì việc ăn chay cũng vậy thôi tôi dạy là ăn bốn bữa rồi sau này sáu bữa rồi tám bữa rồi 10 bữa hoặc là một năm ăn 3 tháng rồi ăn chay trường được thì lên đại học rồi thì tốt rồi thì có gì đâu ý nó nghĩa nó vậy thôi yeah. Dạ.